lòng nghe tiếng gọi Việt Nam Âu ca là mẹ đoán trang tuyệt vời Trắng anh sáng lặng đất trời Bà chân ba chiều dạng người non sông Cho hay dòng máu rồng tia Phong cho đức hạnh công dung hiền hòa nhan sắc đêm xanh ngàn hoa thơm hồn quê mẹ nước nhà xứ xa mẹ việt nam dòng tiếng ai nữ lưu linh hoa thanh danh khó mờ trường giang điệu sóng xô chỉ em giữ vững lối xưa trung thành giữ lòng mẹ tiếng ngọt lành em như suối diêu như mảnh liễu đưa thương yêu trong khắp vô bờ để tin mẹ đen như thơ giữa đời lòng nghe tiếng gọi Việt Nam Âu ca là mẹ đoán trang tuyệt vời Trắng anh sáng lặng đất trời Bà trưng ba chiều dạng người non sâu Cho hay dòng máu rồng tiên Phong cho đức hạnh công dung hiền nhan sắc đêm xanh ngàn hoa thơm hồn quê mẹ nước nhà xứ xa mẹ việt nam dòng tiếng ai nữ lưu linh hoa thanh danh khó mờ trường sơn vắng điệu sóng xô chỉ em giữ vững lối xưa trung lòng mẹ tiếng ngọt lành em như suối diêu như mảnh liễu đưa thương yêu trong khắp vô bờ để tim mẹ đen những thơ giữa đời thương yêu trong khắp vô bờ